Ờ, trong ờ, sự toàn, cầu hóa của thị trường bất động sản thì ờ, chúng ta thường dùng năm phương pháp sau đây để định giá bất động sản phương pháp thứ nhất là phương pháp so sánh trực tiếp phương pháp này hay được dùng để định giá bất động sản thổ cư nhà ở phương pháp thứ hai là phương pháp chi phí cũng được dùng phương pháp thứ ba thì có thể anh em à, nghe đâu đó là phương pháp thu nhập tức là những cái căn nhà hay có dòng tiền thì có có được dùng phương pháp thẳng thu nhập phương pháp thứ tư là phương pháp thẳng dư thì à, phương pháp này à, với những cái à, bất động sản mà có giá trị quy hoạch lâu dài hay phương pháp thứ năm là phương pháp lợi nhuận thì dùng với các bất động sản ví dụ như là khách sạn nhà hàng thì có thể dùng cái phương pháp lợi nhuận chúng ta có thể dùng năm phương pháp sau để định giá bất động sản và thường để định giá một căn nhà à, chúng ta cần tiến hành bốn bước Tướng Quân Tuấn nhờ kỹ thuật à, chuyển qua slide tiếp theo ạ à. bước đầu tiên à, chúng ta cần có thông tin về căn nhà mà chúng ta muốn định giá bước thứ hai là xử lý thông tin sơ bộ tại văn phòng hoặc là tại nhà bước thứ ba là xác minh thông tin định giá thực tế bước thứ tư là xét các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá trị của căn nhà chúng ta đi vào bước đầu tiên nhé để ờ, có thông tin về một căn nhà cần định giá thì ờ, đầu tiên là các bạn cung cấp cho tôi cái bản sao của sổ hoặc ảnh các mặt của sổ và trang phụ lục của sổ nếu có thứ hai là cung cấp giúp các hình ảnh ờ, của căn nhà tức là hình ảnh ngõ của căn nhà rồi hình ảnh mặt tiền của căn nhà hình ảnh bên trong căn nhà tức là đây là phần thông tin mà tôi cần có để tôi ờ, có thể tìm hiểu qua vì trên hình sổ là có địa chỉ có thông số như ở Sài Gòn thì ờ, ờ, trên hình sổ có đầy đủ các thông tin chi tiết mà tôi cần để tôi định giá chúng ta sau khi qua bước 1 cần thông tin rồi có thông tin rồi anh em chúng ta chuyển sang bước thứ hai đó là bước xử lý thông tin tại văn phòng hoặc là tại nhà ở bước 2 này à, tôi có các cái bước nhỏ tôi có thể gọi là bước 2 à, 2.1 bước 2.2 bước 2.3 để à, chúng ta khỏi bị nhầm lẫn nha bước 2.1 anh em chúng ta xác định diện tích đất thổ cư được công nhận trên sổ vì à, anh em chúng ta đều biết là với sổ mới được cấp trong một vài năm trở lại đây tôi ví dụ như từ năm 2018 2019 2020 2021 thì các cái sổ mà cấp gần đây thì uh, nếu nhà mới được xây dựng xong cập nhật hoàn công thì trong thông tin quy hoạch đó, được thể hiện đầy đủ trên sổ nhưng cũng có trường hợp là cái sổ anh em thấy bên dưới là uh, người ký tên là mới năm 2019 hoặc năm 2020 năm 2021 nhưng sổ này là thông tin vẫn còn là thông tin cũ nhé nhưng là có thể là vì cái sổ này nè do đã dùng quá lâu rồi quá cũ rồi rách nát không còn chỗ để cập nhật thông tin cho nên là chủ mới này nè mong muốn là đề nghị cấp sổ mới thì những cái sổ mà là không có thông tin quy hoạch trên này hoặc thông tin quy hoạch chưa cập nhật thì có khả năng là nếu chúng ta chỉ nhìn vào sổ thôi thì chưa chắc biết được là diện tích thực sự của căn nhà được công nhận à, chúng ta có thể kiểm tra thông tin quy hoạch của căn nhà miễn phí nhờ thư ký giúp chuyển qua Slay à, để anh em có thể nhận được cái thông tin quy hoạch trên app chúng ta có thể kiểm tra thông tin quy hoạch trên app à, trên điện thoại smartphone với à, cái app là TTQH tức là thông tin quy hoạch Hồ Chí Minh hoặc là ngồi trên máy tính thì có thể kiểm tra qua đường link là thông tin quy hoạch chấm à, Hồ Chí Minh chấm gov vn thì trên phần mềm anh em có thể kiểm tra bằng cách là nhập tên đường, quận, phường, số thửa đất vì trên ờ, sổ của mình có số thửa, số tờ, bản đồ tại app thì thông tin quy hoạch của căn nhà à, với độ chính xác ở thành phố Hồ Chí Minh thì có khả năng là đạt đến 80 đến 90 phần trăm một số quận đã cập nhật quy hoạch rồi thì có khả năng là đạt đến 100 phần trăm bước 2.2 anh em chúng ta xác định vị trí căn nhà độ lớn ngõ hẻm vào nhà và tiện ích của khu vực Chúng ta cần xác định chính xác vị trí của nhà đúng với địa chỉ, các thông số mô tả như diện tích nè, tầng nè, mặt tiền nè, chiều dài nè, phường quận trong sổ. Vì nhiều khi anh em chúng ta nhận thông tin sổ xong rồi à, à, trên à, trên này chúng ta chưa nhận diện được thông tin, à, đi ra hiện trường khảo sát hiện trường thì lại khảo sát sai mất. Cho nên là chúng ta phải xác định chính xác các thông tin trên sổ. Sau đó bằng các app như Map hay là Google map hay là Google Ads trên điện thoại hoặc trên máy tính tìm xem vị trí căn nhà rồi ờ, trên cái các phần mềm này các cái app này thì thường nó có một số cái mô tả ví dụ như cái ngõ dẫn vào nhà hay là hình ảnh bên ngoài của cái khu vực đấy thì anh em chúng ta cũng có thể lướt qua để xem rồi cũng trên phần mềm ngồi ở tại văn phòng hoặc ờ, ở nhà anh em chúng ta có thể xác định được vì ờ, nhìn trên bản đồ nhìn xuống mà chúng ta có thể xác định được các tiện ích tại khu vực gần như là công trình công cộng nè bệnh viện nè siêu thị trường học hoặc là các cái cao ốc rồi sau đó tìm tất cả những con đường ngõ hẻm dẫn đến cửa nhà chọn cái đường và cái ngõ tốt nhất để chúng ta đi vào nhà thì à, với quy ước của tôi thì à, tôi à, quy ước cùng với các anh em trong công ty khi mà đào tạo khi mà hướng dẫn anh em thì tôi quy ước là à, với ngõ mà hẻm xe máy á, thì độ rộng là 1,5 đến 2 mét hẻm ba gác là 2,5 đến 3 m, hẻm ô tô là 3,5 đến 4,5 m và ô tô tránh là lớn hơn 5 m. Vì ở đây cứ mỗi loại hẻm như thế thì cái độ trên là 0,5 m. Vì à, anh em chúng ta vẫn hay nghe khái niệm là à, hẻm ô tô lý thuyết và ô tô thực tế. Tức là có trường hợp là trên lý thuyết là như thế nhưng thực tế ô tô không vào được thì ở đây chúng ta tạm quy ước như thế và à, mỗi cái khoảng mỗi cái loại hẻm như thế có cái độ trên là 0,5 để chúng ta dễ dàng nhận diện ở đây chúng ta có thể dùng app Google Earth trên điện thoại á, hoặc trên máy tính á, chúng ta có thể đo được kích thước độ lớn của hẻm không biết là các anh em có dùng cái phần này chưa nhưng mà là các anh em môi giới chuyên nghiệp tại tối 23 thì hay dùng cái phần mềm này để chúng ta có thể biết được hạt độ lớn của hẻm như thế nào bước uh, à, 2.3 là sau khi mà anh em chúng ta có được thông tin cơ bản uh, của căn nhà anh em chúng ta chọn căn nhà đã bán có nhiều điểm tương đồng với căn nhà mà chúng ta muốn định giá à, bước này rất quan trọng nha